Xin chào tất cả anh em nhé Đấy, tiếp tục cái video này tôi lại giới thiệu cho anh em Đấy, cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang thì ờ, như anh em đã biết thì bây giờ anh em đi chơi tài xỉu anh em ờ, không thể đưa được những cái đồ chơi bịp vào sân chơi anh em chơi tài xỉu anh em đánh tài xỉu chính vì cái lý do đó mà tôi đã mày mò và nghiên cứu ra một cái bộ hột tài xỉu thì cái bộ hột tài xỉu ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó là chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 thì uh, cái bộ hột tài xỉu 2020 này cái cách lắp của cái bộ hột tài xỉu 2020 này có dễ dàng để cho anh em lắc được cái bộ hột tài xỉu 2020 này không cách mà anh em giữ được tài lắc cái bộ hột tài xỉu này nó theo ý muốn của anh em thì là anh em phải đến cơ sở Đấy, phải đến cơ sở thì ờ, anh em mua cái bộ hột tài xỉu 2020 này tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái cách lắc thì nói chung là bây giờ tôi sẽ vào tôi test luôn cho anh em thì thứ nhất là cái ờ, bao tăng tích của cái bộ hột tài xỉu này thì tôi bao cho anh em nam châm nước muối dọi đèn kể cả anh em có thể ăn thua trẻ hột cái điều quan trọng nhất ở cái bộ hột này đó chính là cái cách lắc đi theo ý muốn của anh em được 8 đến 90 phần trăm anh em nhé bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em giờ tôi sẽ test cho anh em thứ nhất là cái tăng tích của nó đây thứ nhất là tôi sẽ dọi đèn cho anh em à tôi sẽ thử làm châm cho anh em nhé Đó. giật giờ không có gì anh em nhé đây nắp một xị đây, cắm một xị dán vào cho nó đẹp thôi anh em nhé không có gì cả đó đây tôi sẽ soi đèn cho anh em cái bộ hột này nó đảm bảo tất cả cái nhu cầu về cái tăng tích hay là về những cái thử khi anh em đến sân chơi anh em lắc tài xỉu hay anh em đi ờ, đánh tài xỉu đáp ứng đủ tất cả các nhu cầu đáp ứng đủ tất cả các nhu cầu của anh em Đấy, anh em thấy bộ hột chọn không rất trong đó thì à, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu 20 20 này Đấy thì cái bộ hột này đây thì uh, tôi cũng uh, xin uh, khoe luôn cho anh em cái vẻ đẹp của nó cái vẻ đẹp của bộ hột tài xỉu 20 20 này nhé anh em nếu mà anh em mà nếu mà anh em mà mà mà thấy cái bộ hột này đấy, anh em thấy cái bộ hột này mà nó mới nhất 2020 thì uh, anh em cứ comment ở dưới đấy, comment ở dưới uh, video thì uh, tôi sẽ tiếp nhận ý kiến của anh em đấy, bây giờ tôi vào tôi sẽ giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu này đấy. khi anh em lắc bình thường nhá anh em lắc bình thường này đấy, thì nó sẽ đi cho anh em một tài một xỉu đó một hai ba này một hai ba thì chắc chắn anh em phải lên xỉu rồi à lên tài rồi không để cho nó xỉu được đó lên tài xuống xỉu đó tài này. đấy sáu xỉu này Đấy. xuống xỉu Đấy, thì bây giờ tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em khi anh em đi chơi tài xỉu đi đánh tài xỉu anh em sở hữu cái bộ hột tài xỉu 20-20 này thì anh em lắc tài xỉu nó theo ý muốn của anh em nhé nó lắc theo ý muốn của anh em thì cái cách lắc như thế nào thì anh em cứ đến cơ sở hoặc là anh em gọi điện cho tôi đấy, số điện thoại hai số điện thoại của tôi ở cơ sở SH86 đấy, thì ờ, anh em cứ alo tôi sẽ tư vấn cho anh em Đấy, tức về cái bộ tài xỉu 20 20 này và cái cách chơi cách đánh của nó nhé đây thì bây giờ tôi uh, sẽ giữ xỉu cho anh em nhé đây đang xỉu đúng không giữ xỉu cho anh em này một hai sáu đúng không tiếp tục giữ xỉu cho anh em này đấy một hai sáu lại xuống một hai năm nó đi đúng một con sáu thôi bộ hột vẫn đang xoáy anh em nhé đó 662 đúng không anh em giờ tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em 662 lại thành 661 cái cách lắc này nó cực kỳ là hiệu quả luôn anh em nhé cực kỳ hiệu quả tiếp tục cho anh em này giữ tài tiếp này đấy tài 11 lại 663 đấy tiếp tục giữ tài cho anh em này đấy năm năm bốn đấy nó về xỉu rồi hai ba năm về xỉu đấy thì uh, nói chung là khi anh em mà muốn muốn được cái bộ hột tài xỉu mà nó đáp ứng đủ nhu cầu cho anh em khi anh em mua cái bộ hột tài xỉu thì anh em nên thử cái bộ hột tài xỉu nào nó phải phá được ba cái thế hột đấy thì anh em mới nên mua anh em nhé thứ nhất là ba con nhất ba con nhất thì tôi sẽ lắc lên tài đấy tài 11 nút nhưng mà vẫn còn nhất thì tiếng này thì những người nào đánh nhất xỉu thì vẫn vẫn vẫn ăn được mà nhất đấy thì nói chung là cái tiếng này là nó cũng chưa được gọi là hoàn chỉnh cho lắm đó thì cái thế thứ hai đó là chính là thế hai ba năm hai ba năm thì uh, ờ, nhưng anh em nào mà chơi tài xỉu bịp đấy, hay là đi đánh tài xỉu ấy thì anh em những cái thế hột như này thì anh em hay đánh tài đấy, anh em phải đánh tài thì bắt buộc anh em phải giữ được xỉu nhá giữ xỉu cho anh em đó một ba bốn đúng không anh em giờ cái thế thứ ba thế thứ ba là thế một 2 4 Đấy 1 2 4 anh em phải giữ được xỉu nhá, 1 2 4 anh em phải giữ được xỉu nếu mà lên tài là anh em thua Đấy 1 4 5 Đấy thì cái cách lắc của bộ hột tài xỉu này anh em đến cơ sở tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc này anh em nào mà đang sở hữu cái cách lắc mà giống như clip của tôi đang quay thì anh em à, nên sở hữu cho mình cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó đáp ứng đủ nhu cầu cho anh em đi chơi tài xỉu đi lắc tài xỉu ở bất kỳ những sân chơi tài xỉu nào đáp ứng đủ nhu cầu tang tích à, và cái tỷ lệ phần trăm thắng của cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó cũng rất là cao 8 90 phần trăm cho anh em Đấy. thì à, anh em nào thấy hay anh em đăng ký kênh để mỗi khi tôi ra những clip mới hay là ra những cái mẹo chơi cách chơi và những cái bộ hột tài xỉu mới nhất tiện anh em theo dõi Đấy. thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em